chào, mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Sơn Piat Và video ngày hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận được 10 đô la miễn phí uh, từ airdrop uh, của dự án OCB uh, à, Và hôm nay uh, OCB đã chính thức list lên sàn Coinbini Và đây là một cái sàn uh, chúng ta có thể là đăng ký tài khoản miễn phí Và sau đó thì chúng ta sẽ nhận được 10 đô la uh, Hôm nay cũng chính là cái ngày mà cái đồng uh, ờ, coin này được lên trên sàn và sau đó chúng ta có thể ờ, làm xong nhiệm vụ chúng ta đã bán nó đi và nhận được 10 đô la luôn cho các bạn nhé và các bạn hãy coi video này thật nhanh ờ, và làm thật là ngay và luôn bởi vì sao video này là Sơn là người nắm được cái thông tin đầu tiên đó sau đó là Sơn triển khai Sơn hướng dẫn cho các bạn để các bạn cùng kiếm được tiền với cả Sơn nhé thì nó sẽ có những bước như sau bước số 1 đó là các bạn hãy vào cái đường link Sơn sẽ để lại cái đường link ở phía bên dưới mô tả của video để các bạn làm theo khi mà các bạn bấm vào đường link thì nó sẽ ra cái giao diện của trang đăng ký giao diện của trang đăng ký ở đây thì uh, các bạn có thể là nhập cái số điện thoại đó, đuôi 84 nếu như các bạn hiện tại đang ở Việt Nam sau đó các bạn nhập số điện thoại vào khi mà các bạn nhập số điện thoại xong thì nó sẽ hiện lên phần đó là get SMS uh, ờ, và nhận đây là cái mã code của SMS nó gửi về số điện thoại của các bạn tiếp theo là các bạn nhập uh, mật khẩu và sau đó là chọn xác thực ở đây hoặc cách thứ hai là khi mà Sơn đăng ký thì hiện tại là Sơn đăng ký bằng email thì Sơn đã nhập email của Sơn vào cũng như là nhập mật khẩu hai lần sau đó thì Sơn sẽ kiểm tra uh, email của mình và sau đó là đăng nhập vào trong tài khoản Coinsbee khi mà các bạn check email các bạn sẽ nhìn thấy cái xác thực ờ, đã đăng nhập vào tài khoản Coinbee sau đó các bạn bấm vào cái ô màu xanh này là nó sẽ đến tới cái giao diện uh, login thì bây giờ Sơn sẽ vào cái giao diện login nó sẽ như sau đó, đăng nhập vào các bạn thấy cái slide này đúng không ạ nhiều bạn đó không biết cách để đăng nhập cái slide này vào như thế nào thì thực ra này các bạn đó, ví dụ như các bạn đang sử dụng bằng điện thoại đúng không ạ đó, hoặc là con chuột ở máy tính thì bạn kéo này ra đấy nó nó phun lên cây thế là các bạn đã vào được thành công rồi ok thì đó là cái bước đăng nhập rất là đơn giản dễ dàng đó sau đó thì các bạn có thể là vào những cái mục là account security hoặc là identification ở trong cái mục account security này thì các bạn có thể là thay đổi những cái thông tin cá nhân của các bạn giả sử như các bạn sẽ uh, thêm số điện thoại uh, hoặc là thêm Google Authent cũng như là cài lại uh, mật khẩu của bạn nếu như muốn ở bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể là cài cái uh, identification có nghĩa là cái bạn xác thực cái thông tin bạn chính là người dùng thật ok thì cái video này uh, hướng dẫn sơn sẽ dành lại trong cái nội dung bài giảng sau tiếp theo khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản xong rồi thì để nhận được uh, ờ, 10 đô la uh, ờ, OCB miễn phí và các bạn có thể bán được trên sàn Coinbase này thì chúng ta sẽ làm bước số 2 đó là <clears throat> các bạn bấm cái đường link ở đây sau đó là các bạn đã ờ, uh, trả lời 5 câu hỏi đây thì bây giờ Sơn bấm vào đường link thì nó sẽ ra cái trang này thì nó tổng cộng là có 5 câu hỏi đúng không ạ rồi thì bây giờ Sơn sẽ lỡ trả lời từng câu hỏi và Sơn có để lại đáp án của 5 câu hỏi đây để các bạn đỡ mất thời gian thì cái câu trả lời đầu tiên đó, đó là 60 triệu rồi sân đánh vào là 60 triệu sân không còn biết được rằng ở trên này nó nói gì đúng không ạ nhưng cơ bản rằng nó, nó nó nói rằng là tổng số lượng là block max là sử dụng là hiện tại nó có bao nhiêu câu số 2 đó là 2019.07 2019.07 đó, đây là cái ngày mà block max bắt đầu bán ICO là à, tháng 7 năm 2019 đúng rồi và sau đó là ngày kết thúc ICO là hiện tại là giá bao nhiêu 0,9 đô 0,9 đô rồi dân chọn 0,9 đô vào tiếp theo nữa đó là câu số 4 đó là ví blockchain chuỗi chéo và thẻ thanh toán tín dụng đây blockchain blockchain wallet and uh, payment card mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu nhưng mà mình cứ thấy là nó chuẩn rồi rồi số 3 sau đó này cái cuối cùng uh, chúng ta cần phải đăng chúng ta phải đưa cho họ là cái ID chúng ta đã đăng ký tài khoản đúng không ạ thì đây mình cũng ghi rõ cho các bạn luôn này cái ID đó, đó chính là cái uh, email cái email mà các bạn đã đăng ký sàn Coinbini đó, đúng không ạ sau khi mà các bạn hoàn thiện xong thì các bạn chọn vào mục submit là xong nhá bấm vào mục submit rồi vậy là đã hoàn thành xong quá trình để đăng ký và bây giờ thì họ sẽ cần uh, xác thực lại cái thông tin mà các bạn đăng ký xong rồi đúng không ạ họ sẽ xác thực lại cho các bạn và sau đó là họ sẽ gửi cái phản hồi này thì có thể là một là họ sẽ phản hồi qua email tới cho các bạn thì các bạn nên nhớ kiểm tra cái hộp thư email hoặc hai á, là các bạn sẽ vào trong cái tài khoản Coin của các bạn nhé các bạn sẽ chọn vào mục đấy các bạn chọn vào mục ờ, Binance đấy Binance đúng không ạ thì cái mục ở đây đó là nếu như dịch bằng tiếng Việt á, thì đó là cái Ờ, ví của các bạn đó, cái ví của các bạn xem nào cái này nó đã có tiếng Việt hay chưa à có tiếng Anh thôi bây giờ chưa có tiếng Việt thì đây chính là cái ví của các bạn thì sau khi mà các bạn đã nhận được tiền rồi á, thì chắc chắn rằng nó sẽ hiện cái ví ở lên đây hoặc là các bạn xuất cái từ khóa là OCB à đây luôn rồi OCB ở đây thì nó sẽ hiện cái số tiền của các bạn đó, tương xứng với cả 10 đô la thì khi mà ở đây là Sơn cũng mới đăng ký thôi sau khi mà Sơn có được cái uh, OCB token này rồi Sơn sẽ làm một cái video số 2 hướng dẫn rất chi tiết các bạn Đấy, là các bạn bán cái đồng này như thế nào nên các bạn hãy chờ cái video thứ hai của mình nhé cái này là hoàn toàn miễn phí và dự án uh, ờ, OCB Blockmark trong thời gian tới thì Sơn tin chắc rằng nó sẽ rất là hot đó, và sẽ giúp được cho rất nhiều anh em tạo được thu nhập cao và các bạn xem xong video này rồi các bạn hãy làm nó thật nhanh đó, và số lượng tặng nó chỉ có 100.000 cái đồng OCB này thôi rất là giới hạn các bạn phải làm thật nhanh đó thì các bạn mới nhận được nhá Đấy, và cái hướng dẫn chi tiết uh, của cái phần này này thì Sơn sẽ để lại ở phần mô tả của video mô tả của video này thì các bạn hãy bấm vào đường link đó, mô tả phía bên dưới cũng như là làm theo những hướng dẫn của Sơn và nhận được là 10 đô la của OCB trên sàn Coin Đấy, rất tuyệt vời các bạn rất tuyệt vời Hãy like, share, comment, subscribe nếu thấy video này hữu ích với bạn.